sinh du lụa chẹp phơi tàu cầu thốt hình hùng bèo chiến chiêu pun tàu dung nhé miền david rổ nhé sinh dung Thìn hùng à Yê tháo tùm chìa, nhê giang Hồ, thố muang yê nhê chìa. Thố mê bèo chén yê nhê mạng. Máy chủ vinh vang hồi thô mây thành yê bình chiến bảy đĩa ta sở ấy vua tẩy ọ miền cháu quốc quan chéo lùn nhẹ miền nín bua diếu cần như biệt hăng dụ đáo nô lại nín bua con chuốt im hải như quả hăng chẳng hải như phong nín bua bình chiến buôn máy dấu tỏng như miền liềm chảy buôn nìn nìn bua giả mấy cầm dìa nìn bua lan khuyến lan ơi nìn bua vải nhê chợ ấy chầu nín bua bảy đĩa chàng làng chàng hàng hốc miền nìn bua hám tài hai tàu hay mảng túp quạt dìa bua hai tàu hay vết chuốt dìa bua chầu nhê vải xí như buôn ham chuốt quẩy hãy như trời miền nhiên hiếu cháu ơi sẽ kênh đô hãy bà thiên hùng ói lồng phòng trang buôn niên bùa niên bùa chiều liềm chày chủ môn với chủ niên bùa can nhê biệt ói hỏi niên bùa chủ bài ta phan bọt niên bùa nhê miền chiều khoảng ngóng chuang miên chiều cầm día hải hỏi chun yang thiên hung chầu như công yàn hám thảo nên chầu như xỉ khu miên chiều khảo chiếu nhìn nhiều ya oi đào khảo nín hiếu trì như miên ya oi chênh nín